Việt Nam từ thành công chống dịch đến hạng bét thế giới về phục hồi. Việt Nam được quốc tế ca ngợi về cách đối phó thành công với đại dịch trong hầu hết năm ngoái, giờ đây bị truyền thông quốc tế đánh giá thấp nhất trên thế giới về khả năng phục hồi từ Covid, trong khi thủ đô Hà Nội bị xem là một nhà tù lộ thiên trong chống dịch. Trước khi làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất bùng phát ở Việt Nam hồi cuối tháng 4, quốc gia Đông Nam Á vẫn còn được thế giới xem là hình mẫu trong khống chế đại dịch với tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong trong số thấp nhất toàn cầu. Tuy nhiên, với số lượng trung bình hàng chục nghìn ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày trong khi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực. Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng cuối cùng trên bảng chỉ số phục hồi từ COVID-19 mới nhất được đưa ra mỗi cuối tháng. Tờ báo hàng đầu của Nhật xếp Việt Nam ở hạng chót trong số 121 nước trên thế giới với tổng số điểm thấp nhất là 25, gồm 3 chỉ số ghi nhận từ việc quản lý lây nhiễm, triển khai tiêm chủng và tính di động tính đến ngày 31 tháng 8. Trung Quốc là quốc gia được đánh giá có khả năng phục hồi tốt nhất thế giới khi đứng đầu bảng với tổng số điểm là 73. Năm trong nhóm cuối bảng còn có Thái Lan, Myanmar và Philippines. Những quốc gia Đông Nam Á cũng đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm mạnh của biến thể Delta. Theo Nikkei Asia, Việt Nam giờ đây là hiện thân của khu vực Đông Nam Á về việc tự mãn trong đối phó đại dịch sau những thành công mà quốc tế ca ngợi. Tờ báo tiếng Anh của Nhật nhận định rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam giống như ở Thái Lan, Indonesia và các nước khác cho là những thành công trong việc ngăn chặn sớm các ca lây nhiễm có thể tiếp tục lặp lại, trong khi các chương trình tiêm chủng vaccine có thể chờ đó. Năm 2020, chúng ta đã dùng những tập đoàn quân tinh nhuệ nhất để tấn công mấy trăm du kích quân F0 và rất sớm khải hoàn, rồi trong một thời gian khá dài tự rung đùi tán thưởng – nhà báo Trương Huy Sang, còn được biết tới là blogger Ocean Huy Đức, nhận định trong một đăng tải trên Facebook khi cho rằng cách đối phó với Covid như thế này đã khiến Việt Nam đứng thứ 121 trên 121 trên bảng chỉ số của Nikkei. Tuy nhiên, ông Nguyễn Như Phong, một cư dân ở Hà Nội cho rằng đánh giá của Nikkei hơi quá mức tiêu cực. Tình hình dịch ở Việt Nam đúng là phức tạp thật, Nhà nước cũng đã nhìn thấy hết rồi, nhưng so với các nước lân cận thì cũng chưa là cái gì ghê gớm lắm cả. Ông Phong hiện đang sinh sống ở quận Tây Hồ, nói với VOA khi cho rằng Hà Nội với số ca lây nhiễm hàng ngày là vài chục trong số gần 10 triệu dân hay thậm chí thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang là tâm điểm của đợt bùng phát. Với số ca nhiễm thường nhật lên đến hàng nghìn người trong số hơn 10 triệu dân, vẫn là con số quá nhỏ và không đáng bị đánh giá thấp như vậy nhà tù Lộ Thiên. Hầu hết trong tổng số gần 551 ca nhiễm và hơn 13.700 ca tử vong ở Việt Nam được ghi nhận trong đợt bùng phát từ 27 tháng 4, dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế việc di chuyển của người dân như phong tỏa toàn thành phố trong thời gian dài, kiểm soát bằng cấp giấy đi đường, chia các khu vực dân cư theo mức độ lây nhiễm để thực hiện theo các chỉ thị đưa ra từ Ba Đình. Tờ New York Times của Mỹ hồi đầu tháng 6 cho rằng thành công ban đầu của Việt Nam trong phòng chống dịch chỉ là may mắn khi không thể khống chế được đợt bùng phát dịch mới nhất và cũng là tồi tệ nhất. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã phủ nhận điều này và cho rằng Việt Nam đã có những quyết sách chiến lược chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ trung ương đến địa phương. Dù cho rằng đánh giá của Dickey chưa khách quan, nhưng ông Phong thừa nhận rằng những biện pháp quyết liệt đó không còn hiệu quả cao và Việt Nam đã có những chủ quan ban đầu trong chống dịch. Họ cứ nghĩ truy vết và cách ly là ngăn được, nhưng chắc lúc đầu không nghĩ nó đến mức nguy hiểm và ghê gớm như thế này, ông Phong nói. Qua các chỉ đạo của chính phủ thì thấy rằng rõ ràng Việt Nam bây giờ đã thấm đòn rồi, đang dốc toàn lực vào để ngăn chặn. Chính phủ Việt Nam trong vài tháng qua đưa ra nhiều chỉ thị và các hướng dẫn thực hiện việc giãn cách xã hội mà nhiều người cho là chồng chéo. Quan ngại lớn nhất hiện nay được nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội là việc cấp giấy đi đường theo chỉ thị 20 mới được đưa ra áp dụng cho 3 vùng đỏ, xanh, vàng ở Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách toàn xã hội trong hơn một tháng qua dù tỷ lệ lây nhiễm thấp. Nhận định về những hạn chế này thì ở thủ đô Việt Nam, kênh truyền hình TV5 của Pháp và một tờ báo của Bỉ có tên là Metro Times cho rằng Hà Nội đã bị biến thành một nhà tù mở vì đại dịch COVID. Một cư dân sống ở khu phố cổ Hà Nội có tên là Hồ Thị Anh nói với Metro Times, tờ báo phát miễn phí ở thành phố Brussels rằng toàn bộ khu phố của bà bị phong tỏa với các rào chắn và nó giống như một trung tâm giam giữ. Còn kênh TV5 cho biết 8 triệu dân Hà Nội đã được lệnh tự giam mình kể từ cuối tháng 7 để chống lại đại dịch. Trong đó, một trong số các cư dân Hà Nội được phỏng vấn có tên là Nguyễn Đình Ngọc nói rằng chúng tôi không có quyền tự do đi lại, nhưng cho rằng việc tuân thủ chỉ thị của chính phủ là điều quan trọng đối với ông nhà báo Huy Sang đưa ra câu hỏi rằng tới ngày 21 tháng 9, Hà Nội vẫn cứ mỗi ngày có 5 đến 7 chục F0 như hiện nay. Thành phố định sẽ nhốt dân thêm bao lâu? Blogger này đề nghị các lãnh đạo nên có một cuộc họp ở cấp cao hơn Hà Nội để quyết định phương án cho thủ đô và viết rằng đừng để thế giới nhìn thủ đô một quốc gia đang phát triển như một căn cứ du kích. Còn cựu nhà báo thông tấn xã Việt Nam Lưu Kha chia sẻ cảm nhận của ông trên trang Facebook cá nhân rằng là người yêu nước tôi thực sự thấy đau và xấu hổ khi Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng bét thế giới về chống dịch Covid và Hà Nội bị một tờ báo của Mỹ gọi là nhà tù lộ thiên. Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo nhà nước rằng đây là lúc nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Việt Nam từ thành công chống dịch đến hạng bét thế giới về phục hồi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 với số ca tử vong trung bình là hơn 300 mỗi ngày trong 10 ngày trở lại đây, tổng số người Việt Nam thiệt mạng vì đại dịch sẽ bằng hoặc vượt Hy Lạp ở châu Âu sau một ngày nữa. Hiện số ca tử vong của Hy Lạp là 13.933 theo dữ liệu của trang Worldometer. Hy Lạp và Việt Nam đang đứng lần lượt ở vị trí 42 và 43 về số người chết vì dịch bệnh. Nước láng giềng Thái Lan hiện đứng thấp hơn Việt Nam một bậc ở vị trí 44 với số ca tử vong là 13.283. Đáng chú ý, trong khi số ca tử vong ở Việt Nam và Thái Lan sắp xỉ nhau, số ca nhiễm ở Thái Lan cao hơn gấp đôi một chút, trên 1 triệu 3 ca. Như vậy, tỷ lệ người chết trên người nhiễm ở Việt Nam là gần 2.5%, cao gấp 2 lần rưỡi mức 1% của Thái Lan. Một số người Việt không muốn nêu tên hiện làm việc sinh sống ở Bangkok nhận định với VOA rằng có sự chênh lệch như vậy dường như do hạ tầng y tế của Thái Lan tốt hơn Việt Nam và tỷ lệ tiêm vaccine ở Thái Lan cao hơn so với ở Việt Nam. Tin tức của Tân Hoa, xã và Reuters cho hay tính đến 6 tháng 9, Thái Lan với dân số 70 triệu người đã tiêm 36.6 triệu liều vaccine và khoảng 15% dân số nước này đã được chủng ngừa đầy đủ. Trong khi đó, số liệu do Bộ Y tế Việt Nam công bố tối ngày 7 tháng 9 cho thấy tổng số liều vaccine đã tiêm ở trong nước là gần 22.7 triệu, bao gồm số người tiêm đủ 2 mũi là hơn 3 triệu tư, chỉ chiếm chưa đến 3.5% trong tổng số 98 triệu dân. Tình hình lây nhiễm ở Việt Nam chưa cho thấy ánh sáng cuối đường hầm, khi mà số ca dương tính được ghi nhận hàng ngày vẫn thường xuyên trong khoảng từ 10.000 đến 17.000 ca trong 3 tuần trở lại đây. Chỉ trừ ngày 4 tháng 9 có số ca được thống kê là hơn 9.500 người. Ngày 7 tháng 9 số ca là hơn 14.000, trước đó số ca lên đến mức cao kỷ lục hơn 17.000 hôm 27 tháng 8 hôm 6 tháng 9, trong một phiên họp của chính phủ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nêu quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9